à, đây là mình đang ở Sapa ở đây họ cho bán cái quần áo của người à, cái địa phương này nha họ nói được cái tiếng à, Anh nó họ nói hay lắm họ nói hay họ nói hay hơn cái người Việt mình tại vì lý do là cái người Việt mình á là là cái tiếng nói mình là tiếng nói đơn âm còn cái người Mông ở đây đó hay là người Mèo á thì cái tiếng của họ đó cái tiếng của họ đó là họ không có nói đơn âm thành ra họ nói giọng tiếng Anh họ nói cho dù là tiếng bồ đi nữa họ nói rất là hay nha các bạn phải để ý cái điều đó tôi lên tôi cũng ngỡ ngàng tôi tưởng của nó học ấy nhưng mà học lóm nhưng mà nó nói tiếng Anh nó giỏi lắm nó nói rõ ràng lắm cái này về Sài Gòn mặc đã à con ha đây là hoàng hậu với nhau ừ. ទៅបើខំមួយគេទៅគេអាក់មក10ម៉ឺនហ្នឹងហើយគេអាក់មកអត់មានអÀ, bạn, các bạn nhìn thấy là cái các cái bộ ờ, đồ đầm đó của cái người ờ, mà mông á đó tức là ở đây là đa phần là tất cả là người mông bạn thấy cái váy của họ à, cái váy hay là bên ờ, ngoại quốc hay là việt nam mình đó gọi là cái đầm à cũng cũng rất là văn minh lắm á nha và các bạn à, các bạn nhìn thấy ra cái đầm của họ khá đẹp nha toàn là thứ lại vua chúa mới mặc cái nha cái này không biết hồi xưa là công chúa hoàng hậu mới được mặc ha à, giờ muốn làm à, hoàng hậu hay là muốn làm công chúa thì cái việc lấy ra thuê hết bảy tám chục ngàn mặc vô à, lâu lâu làm công chúa với hoàng hậu đó. nó không có đồ đàn ông ra ừ. chắc này nó theo chế độ mẫu hệ quá ừ. theo chế độ mẫu hệ đi Tây Bắc À, trời ơi, đồ mà đồ nó đẹp quá trời. À. Thì các bạn thấy rằng là ở đây á người thành phố người miền Nam á kêu là là thịt heo. Còn ở ngoài Bắc á người tập kêu là thịt lợn đó đây này các bạn nhìn thấy không cái này là lợn nè, thịt lợn nè, nghe thứ thịt lợn nó nặng bỏ về đó ừ. các bạn thấy không nó đầy chứa thịt lợn đó. đó đây là các cái gian hàng là các cái dân hàng nha ở <coughs> ờ, trên này là nó cứ quanh năm nó vậy đó cái khí hậu nó như vậy đó nhưng mà các bạn đừng nghĩ là Sapa làng cát thì, thì cái, cái người ờ, mông này thì mình ờ, phải đóng hết 50 ngàn người nha các bạn mới vô được cái làng đó nha mới vô được cái làng ừ. không biết nhà nước có xây dựng như thế này không mà có bảo tồn không mà mà cũng hết 50 ngàn nha thôi kệ nó và các cái bông hoa lá cành nó không có biết nó bông nó tên là cái gì không biết cây cải nó phải là cây cải năng đây không biết nữa đây mình nhìn vào cái cây cải ha ừ nó có những cái bông ê hình như nó nửa bông giấy úi rồi ừ cái bông nó lạ lắm cái bông nó lạ lắm một cái cây cải nó cái bông nó nó lạ lắm Ừ, đó ruộng bứt cành về ruộng găm nó nó sống á trời ơi ồ không biết cái này nó là mai thật hay mai giả dạ đây không biết nó chơi chơi tù mà tụi nó Ồ, lộn ngựa này trời ơi bông nó bông giả nó gài như bông thật lá nó cũng giả anh ơi cái, cái lá nào mà nó trắng giả hết rồi giờ mình mới nhìn mình mới biết đứng đằng xa tưởng u mà sao nó đẹp mà hóa ra nó là bông giả lá nó cũng lá giả tới mình lại sờ mình tưởng sao đây cái bản nó sao nó đẹp vậy hóa ra là bông lá nó mình lại gần nó thì nó nó, nó, giả hết đúng rồi mẹ thiên nhiên đấy thiên nhiên tạo ấy hóa ra nó dỏm mình nhìn thấy á, mấy cái cây này thì đúng là thuần nhất cây thực sự á đó là cây thực sự á rồi ba cái chè là móc mẹ rồi lấy nằm chục thiệt đúng là chưa biết thì cái gì cũng ngu đó biết thế này nó đã xuống sâu rồi <laughs> hướng dẫn viên đây chú thấy chú tưởng à, chú à, hướng dẫn viên này, chú thấy cái cây chú tưởng là là, là ngon lành cây cây cây cây, à, cây à, giả thấy mẹ à. oh. ha con ha chú bảo sao nó lạ quá chú vô chú sợ thì, thì nó cài thêm vào hóa ra là rồi, cô Đây. bác anh chị ơi, à, điểm này sau đó thì ta ừ. di chuyển tiếp tục nhá. Ta di chuyển. Cái cái cái xà mà mình đi xuống cái cái cái thùng lũng cát cát thì đó. Không đi hả ông lên bờ nó vui. Ừ. Nó bắt mình lúc thì mới lúc thì lại với mấy bay về là 2 triệu hai một người. Lại lại đóng lại nữa. Ờ, không có nghĩa là mình tại nó nó đặt vé cho mình hết rồi vé về mới đi rồi. À. Đi về về mà không đúng. À đúng rồi. Vé mới đúng ba người là sáu triệu mấy thôi để cái tiền đó mai mốt đi riêng thôi thôi thôi thôi cái làng cát ở Sapa này nè thì, thì cái người ờ, mông này thì mình ờ, phải đóng hết 50 ngàn người nha các bạn mới vô được cái làng đó nha mới vô được cái làng ừ. không biết nhà nước có xây dựng gì này không mà có bảo tồn không mà mà cũng hết 50 ngàn nha thôi kệ nó và các cái bông hoa lá cành nó không có biết nó bông có tên là cái gì không biết cây cải nó phải là cây cải mình ăn không đây không biết đó đây mình nhìn vào các cái cây cải ha ừ nó có những cái bông ê hình như nó nửa bông giấy úi rồi ừ cái bông nó lạ lắm cái bông nó lạ lắm mà cái cây cải nó cái bông nó nó lạ lắm ừ đó Ủa, bứt cành về rồi găm nó nó sống á trời ơi ồ không biết cái này nó là mai thật hay mà giả đây không biết nó chơi trời tù mà tụi nó lụ lụ ngựa này trời ơi bông nó bông giả nó gài như bông thật. lá nó cũng giả, dạ, hả anh ơi cái, cái lá nào mà nó trắng giả dạ hết rồi giờ mình mới nhìn mình mới biết đứng đằng xa mình tưởng u mà sao nó đẹp mà hóa ra nó là bông giả dạ. lá nó cũng lá giả. tới mình lại sờ mình tưởng sao đây cái bản nó sao nó đẹp vậy hóa ra là bông lá nó mình lại gần nó thì nó, nó, nó nó dạ hết đúng rồi này. thiên nhiên đấy thiên nhiên tạo ấy hóa là nó dỏm mình nhìn thấy mấy cái cây này thì đúng là thuần nhất cây thực sự đó là cây thực sự rồi ba cái chè là móc mẹ rồi lấy nằm chục thiệt đúng rồi chưa biết thì cái gì cũng ngu có biết thế này nó đã xuống cái sâu rồi <laughs> hướng dẫn viên đây chú thấy chú tưởng à, chú dạ, hướng dẫn viên chú thấy cái cây chú tưởng là là ngon lành cây cây cây à, cây, à, cây giả thấy mẹ à. ồ ha còn ha chú bảo sao nó lạ quá chú vô chú sợ thì, thì nó cài thêm vào hóa ra là rồi cô Đây. bác anh chị ơi à, điểm này sau đó thì ta di chuyển tiếp tục nhá ta di chuyển. cái cái cái xà ba mà mình đi xuống cái cái cái thung lũng cát cát thì đó không đi hả ông lên mình đâu ơi nó bắt mình đóng tiền mới đóng tiền lại với máy bay về là hai triệu hai một người lại lại đóng lại nữa có nghĩa là mình nó đặt vé cho mình hết vé về vé đi rồi đi về về mà không đúng à đúng đó đặt lại vé mới đúng rồi thôi thôi thôi thôi. để cái tiền cho nó mai mốt bị riêng thôi thôi thôi thôi ờ, mày rời cái là nó càng khoái còn hiểu không họ không có đi nữa đi đóng thêm tiền mệt lắm á sáu triệu đó mai mốt đó con đi tự túc hay lắm đó, con đi trần này ra là cân mẹ gì lựa bút nào vé máy bay rẻ đi mình tới nhà dân mình ở hiếu trai đi đủ một lần là mình phải hiểu chứ đủ mà ngu ngu tới ba lần chết mẹ rồi. quay về phía này thế đủ với thay đây đây hả? chó dục về lại na na quay vào đây đây thấy cái thác quay mặt vào đây quay mặt vào quay mặt vào các bạn thấy không đây là một cái thác mà nó ở, ở Sapa mà cách đây là cái năm 79 đó là Trung Quốc đánh tới đây luôn và các bác biết rằng các bác đi ở trên Sapa này các bác biết là rất là đẹp nhưng mà biết đó là cái cái cái ở Sapa mình đó nó rất là đẹp nha nó hùng vĩ mà nó thiên nhiên lắm mà năm 79 thì Trung Quốc đánh Việt Nam mà đánh tới đây và đi qua nữa nhưng mà các bác á, thì cứ cho rằng là Trung Quốc nó gần mặt mình thật sự là lúc nào muốn đặt chứa lúc nào muốn lấy và vậy mình phải khâm phục đất nước mình nha cho dù là và mình á, trước mà phải thành thật mà phải nói rằng là rất giỏi mình đã lấy lại được hết không mất cái gì hết không có mất cái quái gì hết vì chúng ta thấy là người miền Bắc nó rất là gan dạ quá giỏi đời nào mà đã ngạt tới đây rồi mà còn lại lại trả lại cho Việt Nam rút về tốn bao nhiêu xương máu rồi đánh lại nha thì có thế thôi hiểu vậy thôi quá giỏi mình đi rồi mình mới thấy thâm phục cái người à, Việt chúng ta và các cái chiến sĩ bộ đội chúng ta là tăng cường một mà phải chọn tới 5 tới 10 người ấy. mà chiến thuật là người của người à, người địa phương dân tộc địa phương phải nói là quá giỏi mình có đi mình mới thấy quá giỏi đấy này mà ai cũng muốn lấy vùng vĩ mà đẹp này nơi mà đánh rất là khó nha các bác nếu mà đương nói về chinh thuật mà đánh cái chỗ này nó thật rất là khó lấy nó lấy được của mình là lấy lại rất là khó nha quá đẹp tại vì nó toàn là hang hang hẹn không à quá thấy nó hùng vĩ quá nó không phải nó hùng vĩ bạn nhưng mà nó nó nó nó nó nó, nó hang cùng ngõ hẻm thấy không rồi Việt Nam quá giỏi quá đẹp ờ, Đâu, các bạn đây bây giờ là mình đi cái nào sương mù à, má mày đứng đó đi má ơi ờ, chưa chưa bỏ khẩu trang ra chứ yeah, dạ, nó bảo là nó nó xin ông bà về ông bà có cho nó về ông ra đâu nó ở nhà mình cũng được mà không bậu đó rồi quá tám người đấy nhá không đi chơi. Bình đâu ấy. Không chơi đi chơi thì ông bà bảo. trước bọc có đi cái này không coi không vậy là đi bọc đi ờ, cũng đâu có ổn ha kỳ này may chắc là nếu mà nó đi cái này thì nó bỏ cái kia quá good. má bỏ cái má để đi sofa mà không có giữ sofa đây nay nhiệt độ có phần còn lạnh hơn hôm qua đúng không à. đây dạ em đang xuống đây Teo réo con cái hồ đi té mẹ bây giờ đây đi sàn cũng có kiểu tại vì không khí lạnh nó có là tiếng không khí nóng mình ừ, ừ, ừ. Ờ, người đập đi. Còn nó kìa. Nè nè, chụp hình đứng cắt ơi. Xe ba. Đập chữ này các ơi. Để đi sofa mà không có giữ sofa đây sao được ở máy ừ, nay nhiệt độ có phần còn lạnh hơn hôm qua đúng không? À. Đây dạ Em đang xuống đây Kêu réo ngồi đi té mẹ bây giờ đây đây phải đi để chơi à ờ bởi kích nước đó bởi vì nó đi tới chỗ nước rồi là phải kéo lên vậy nè xuống kia không xuống kia xuống kia ra là mệt lắm không đi nữa Ồ, ờ, xuống đây tôi cũng có nhà giống nhà nhà này mà. Đi lên đây, xuống đây đi. chữ chụp chữ rồi Ủa luôn chụp chỗ cái má luôn cái chừng chơi ngó nè đứng ở đất, đất cát nè, cứ đứng chụp chụp cũng thấy gì hết đi tới cho nó có tiện rồi ờ, đi đi cái điều thường nó chụp đi à tắm nữa không? Tắm nữa không? Dùng cho trong đi. rồi nha đi rồi đi tới cho nó có tiện rồi đi đi cái điều thường nó chụp đi đi tắm nữa không? Được thanh tắm nữa không? dùng chưa trong đi. nó vô chụp vô chụp chứ coi phim các bạn coi à Ô, lên nữa cành gỗ Ngồi ghế như Hoàng á, người ta tự nhà mình đó cái này nè ừ, thôi đứng nè nè lớn À. Thôi lên đó cành gỗ Ngồi ghế như ông Hoàng á, người ta tự nhà mình đó hả? Cái này nè. này Ừ, thôi đứng à, người ta tưởng nhà. chụp không chụp gì rồi qua nhà để coi có đẹp hình đẹp không ạ hình dưới nha đâu tôi nghe thằng này hỏi nhiều nó có 80 ngàn vé cái này nó đi cả chục người có người thôi thằng nói người đó đâu có đến rồi ờ, hai người chụp luôn hả chị cũng hai người ha À đây là mình đang ở Sapa Ở đây họ cho bán cái quần áo của người à, cái địa phương này nha họ nói được cái tiếng à, anh nó họ nói hay lắm họ nói hay họ nói hay hơn cái người Việt mình tại vì lý do là cái người Việt mình á là là cái tiếng nói mình là tiếng nói đơn âm còn cái người Mông ở đây đó hay là người Mèo á thì cái tiếng của họ đó cái tiếng của họ đó là họ không có nói đơn âm thành ra họ nói giọng tiếng Anh họ nói cho dù là tiếng bồ đi nữa họ nói rất là hay nha các bạn phải để ý cái điều đó tôi lên tôi cũng ngỡ ngàng tôi tưởng của nó học ấy nhưng mà học ló mà nhưng mà nó nói tiếng anh nó giỏi lắm nó nói rõ ràng lắm cái này về Sài Gòn mặc đã à con ha đây là hoàng hậu với nhau ừ. គេទៅភាក់អាមក10ម៉ឺនដល់ថ្ងៃគេអាមកÀ, bạn à, các bạn nhìn thấy là cái các cái bộ à, đồ đầm đó của cái người à, mà mông á đó tức là ở đây là đa phần là tất cả là người mông và bạn thấy cái váy của họ à cái váy hay là bên ngoại quốc hay là việt nam mình đó gọi là cái đầm à cũng cũng rất là văn minh lắm á nha các bạn à, các bạn nhìn thấy ra cái đầm của họ khá đẹp nha toàn là thứ lại vua chúa mới mặc cái nha cái này không biết hồi xưa là công chúa hoàng hậu mới được mặc á à, giờ muốn làm à, hoàng hậu hay là muốn làm công chúa thì cái việc lấy ra thuê hết bảy tám chục ngàn mặc vô à, lâu lâu làm công chúa với hoàng hậu đó. nó không có đồ đàn ông ta ừ. chắc này nó theo chế độ mẫu hệ quá thế đâu theo chế độ mẫu hệ đi tây bắc Trời ơi, đồ mà đồ nó đẹp quá trời à, Thì các bạn thấy rằng là Ở đây á Người thành phố, người miền Nam á kêu là Là thịt heo Còn ở ngoài Bắc á, người dân tộc kêu là thịt lợn à, Đây này, các bạn nhìn thấy không? Cái này là lợn á, thịt lợn á nghe thấy thịt lợn nó nặng bó đó ừ. các bạn thấy không nó đầy chứ thịt lợn à. đó đây là các cái gian hàng <coughs> à. là các cái gian hàng nha Ở ờ, trên này là nó cứ quanh năm nó vậy đó cái khí hậu nó như vậy đó nhưng mà các bạn đừng nghĩ là Sapa cái làng cát ở Sapa này nè yeah. Dạ. cái, cái người ờ, mông này thì mình ờ, phải đóng hết 50 ngàn người nha các bạn mới vô được cái làng đó nha mới vô được cái làng ừ. không biết nhà nước có xây dựng như thế này không mà có bảo tồn không mà mà cũng hết 50 ngàn nha thôi kệ nó và các cái bông hoa lá cành nó. không có biết nó bông nó tên là cái gì không biết cây cải nó phải là cây cải mình ăn không đây không biết nữa đây ờ. cái cây cải ha ừ nó có những cái bông đây hình như nửa bông giấy úi rồi ừ cái bông nó lạ lắm cái bông nó lạ lắm mà cái cây cải nó cái bông nó nó lạ lắm ừ, đó <coughs> bức cành về rồi găm nó nó sống á, trời ơi ồ này nó là mai thật hay mai giả dạ đây không biết ôi trời trời tù mà tụi nó Ồ, lụn rửa này Trời ơi Bông nó bông giả Nó gài như bông thật <coughs> Lá nó cũng giả hả anh ơi cái, cái lá nào mà nó trắng Giả hết rồi Giờ mình mới nhìn mình mới biết Đứng đằng xa mình tưởng mà sao nó đẹp Mà hóa ra nó là bông giả lá nó cũng lá giả tới mình lại sờ mình tưởng sao đây cái bạn nó sao nó hóa ra là bông lá nó mình lại gần nó thì nó nó, nó, giả hết đúng rồi. này thiên nhiên đấy thiên nhiên tạo ấy hóa ra nó dỏm mình nhìn thấy mấy cái cây này thì đúng là thuần nhất cây thực sự đó và cây thực sự ơi ờ, ba cái chè là móc mẹ rồi lấy nằm chục thiệt đúng là chưa biết thì cái gì cũng ngu đó biết thế này nó đã xuống cái sâu rồi hướng dẫn viên đây chú thấy chú tưởng à, chú à, hướng dẫn viên này chú thấy cái cây chú tưởng là là, là ngon lành cây cây cây cây, à, cây, à, cây giả thấy mẹ à. Ồ, ha còn ha chú bảo sao nó lạ quá chú vô chú sợ thì, thì nó cài thêm vào hóa ra là rồi cô Đây. bác anh chị ơi à, điểm này sau đó thì ta di chuyển tiếp tục nhá ta di chuyển. cái cái cái xà ba mà mình đi xuống cái cái cái thung lũng cát cát thì đó không đi hải ông lên mình đâu bố ơi ừ. nó bắt mình lúc thì mới lúc thì lại với máy bay về là hai triệu hai một người lại lại không lại nữa ờ, không, có nghĩa là mình tại nó nó đặt vé cho mình hết rồi vé về vé đi rồi à. đi về mình về mà không đúng à, đúng đó đặt lại vé mới rồi đúng rồi thôi thôi thôi, người sáu triệu mấy tiền cho nó mai mốt bị riêng thôi thôi thôi thôi ờ, mày rời cái là nó càng khoái còn hiểu không thôi không có đi nữa đi đóng thêm tiền mệt lắm á để 6 triệu đó mai mốt đó con đi tự túc hay lắm đó. con đi trần này ra là kênh mẹ lựa bút nào vé máy bay rẻ đi mình tới nhà dân mình ở thiếu trai đi đủ một lần là mình phải hiểu chứ đủ nó ngu ngu tới ba lần chết mẹ rồi. cái này xe rượu với hai vỏ bay đây thác lai hả cho dục về lại na na quay vào đây đây thấy cái thác quay mặt vào đây quay mặt vào quay mặt vào bạn thấy không đây là một cái thác mà nó ở, ở Sapa mà cách đây là cái năm 79 đó là Trung Quốc đánh tới đây luôn và các bác biết rằng các bác đi ở trên Sapa này các bác biết là rất là đẹp nhưng mà biết đó là cái cái cái ở Sapa mình đó, nó rất là đẹp nha nó hùng vĩ mà nó thiên nhiên lắm mà năm 79 á, thì Trung Quốc đánh Việt Nam mà đánh tới đây và đi qua nữa nhưng mà các bác á, thì cứ cho rằng là Trung Quốc nó gần mặt mình thật sự đâu đấy lúc nào muốn đặt chứa lúc nào muốn lấy và vậy mình phải khâm phục đất nước mình nha cho dù là và mình uh, trước là phải thành thật mà phải nói rằng là rất giỏi mình đã lấy lại được hết không mất cái gì hết không có mất cái quái gì hết vì chúng ta thấy là người miền Bắc nó rất là gan dạ quá giỏi đời nào mà đã ngạn tới đây rồi mà còn lại lại trả lại cho Việt Nam rút về tốn bao nhiêu xương máu rồi đánh lại nha chỉ có thế thôi hiểu vậy thôi quá giỏi mình đi rồi mình mới thấy thâm phục cái người à, Việt chúng ta và các cái chiến sĩ bộ đội chúng ta rất là tăng cường một mà phải chọn tới 5 tới 10 người ấy. mà chiến thuật là người của người à, người địa phương dân tộc địa phương phải nói là quá giỏi mình có đi mình mới thấy quá giỏi đẹp nữa cái này mà ai cũng muốn lấy vùng vĩ mà đẹp này nơi mà đánh rất là khó nha các bác nếu mà đương nói về chiến thuật mà đánh cái chỗ này nó thật rất là khó lấy nó lấy được của mình là lấy lại rất là khó nha quá đẹp tại vì nó toàn là hang hang hẻm không à những cục sàn đấy không không nhìn nó không đó vậy nữa đẹp rồi rồi cười nha một hai ba cười cười cái cái cạnh đưa đứng lại nó cái cái phòng từ trên luôn phòng từ trên nó đẹp luôn những cục sàn đấy không không nhìn cái phòng